người càng nhiều kinh nghiệm càng ít phàn nàn, người càng nhàn rỗi càng giả hình. Thứ hai, lòng tốt và tình yêu là miễn phí, song nó không hề rẻ mạt. Lòng tốt của bạn cần thực sự sắc bén, tình yêu của bạn cần phải thực sự lý trí, bởi lẽ sau tất cả không phải ai cũng xứng đáng với tình yêu và lòng thiện lượng mà chúng ta ban tặng. Thứ ba, nếu bạn nhìn xuống từ tầng 80 của tòa nhà thì tất cả cảnh quan đều là tuyệt đẹp. Nhưng khi bạn nhìn xuống từ tầng 2 thì mọi thứ đều là rác rưởi. Điều đó nói lên rằng một người nếu không đủ tầm cao thì đối với anh ta mà nói tất cả đều là vấn đề. Một người nếu không có cốt cách thì tất cả những gì nhìn thấy cũng chỉ là một bộ da. Thứ tư, chưa hẳn là đối phương không để ý đến bạn mà chính bạn đã quá xem trọng đối phương. Đôi khi quan tâm thái quá cũng chính là điểm yếu của bạn. Thứ năm, một người cho dù có thể làm tốt mọi việc thì vẫn cần một người chỉ điểm. Một người cho dù làm gì cũng chưa tới, song vẫn cần có người ca ngợi tán dương. Cho nên, bất kể người khác nhìn bạn bằng ánh mắt như thế nào, chỉ cần bản thân bạn không đánh mất lương tri là được rồi. Thứ sáu, niềm tin tựa như một mẩu giấy nhăn nheo, dẫu có được là phẳng cũng không thể lấy lại được trạng thái ban đầu. Sống trên đời không cần phải đi lừa gạt người khác, bởi vì người mà bạn dễ lừa nhất chính là người tin tưởng bạn. Thứ bảy, trong cuộc sống, không cần phải nhìn quá xa về phía trước, càng không cần phải ngoái nhìn về phía sau, chỉ cần sống với hiện tại và không có bất kỳ lo lắng nào. Đôi khi chúng ta cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi chỉ vì chúng ta nghĩ quá nhiều về nó. Thứ 8, bất kể điều gì cũng có thể nói ra một cách nhẹ nhõm. Điều quan trọng nhất là phải biết một điều rằng nút thắt trái tim là không rõ ràng, thậm chí rất khó nói. Thứ 9, trong cuộc sống, đôi khi có rất nhiều sự việc không được như ý muốn, song không cần phải bất mãn, không cần phải bực bội, không cần phải căm hận hay cảm thấy bất lực. Cả phước lành và thảm họa đều cần phải đối mặt, dù là điều tốt hay điều xấu, rồi cũng sẽ qua đi. Thứ 10. Tại sao lại cảm thấy không được thoải mái khi không có mình trong con mắt của người khác? Hãy luôn ghi nhớ một điều rằng không bao giờ ruồng bỏ những người luôn ở bên cạnh bạn vì một sự tươi mới nào đó khác. 11. Những người có sức mạnh hơn bạn sẽ không chế nhạo bạn, những người yếu đuối hơn bạn thì sẽ làm điều đó vì mục đích của họ chính là muốn bạn trở nên yếu đuối giống như họ. Người mở miệng ra và hét lên chính là bản năng, còn người ngậm miệng và suy nghĩ kỹ, ấy chính là trí tuệ. 12. Khoe khoang chính là thể hiện bản chất thấp kém của con người, bởi lẽ sự vinh vang của bạn, ngoại trừ việc chứng minh rằng bạn có một trái tim yếu đuối ra, thì không thể giải thích bất cứ điều gì. 13. Bộ phim hay chính là có thể để cho những người từng bỏ lỡ, cơ duyên có thể gặp lại nhau. Cuộc sống thì khác, một vài người nói lời tạm biệt, nhưng sau đó không bao giờ còn gặp lại nữa. 14. Người biết chấp nhận tất cả mới hiểu được rằng lẽ ra tình yêu của họ đã có thể tiếp tục. Bởi vì trên đời này không có ai là hoàn hảo và người sẵn sàng chịu đựng những thiếu sót của bạn, đó chính là người yêu bạn. 15 dù khó khăn đến đâu, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, không có chút mảy may thương xót nào. Bạn không thể tiếp tục sống nếu như không mở to mắt ra để mà quan sát. Nhân sinh thay đổi số phận của con người mà chúng tôi rất tâm đắc. Quý vị hãy lưu lại những câu nói này vì chắc chắn rằng nó sẽ giúp ích cho cuộc sống của bạn rất nhiều. Thứ nhất, mỗi người đều có ngày phải về hưu nhưng không phải ai về hưu rồi cũng có bảo hiểm khi về già. Thứ hai, khi một việc được tất cả mọi người xem là cơ hội thì thực ra nó đã không còn là cơ hội nữa rồi. Thứ ba, đừng nên ôm khư khư quá khứ mà không chịu buông tay, cự tuyệt quan điểm cũng như thách thức mới. Thứ tư, sinh mệnh không nằm ở việc bạn sống được lâu hay ngắn mà nằm ở việc bạn ngộ ra những điều tốt đẹp sớm hay muộn. Thứ năm, cá sống có thể bơi ngược dòng, cá chết mới bị đánh trôi đi theo dòng nước. Thứ sáu, sống với hiện tại mới là thực tại cuộc sống có khổ có mệt đến đâu cũng nên cười mỗi ngày mà sống, bởi có khóc cũng chẳng thể tốt hơn. Thứ bảy, cuộc đời 10 phần thì 7-8 phần không như ý, vậy nên bình thường hãy nghĩ 1-2 mới là tốt. Thứ 8, thường xuyên tắm rửa cho tâm hồn, bụi nào rồi cũng sạch hết. Thứ 9, đừng vì việc nhỏ mà tính toán, đừng vì tiền tài mà phiền não. Thứ 10, đừng vì tham dục mà si mê, đừng vì tình mà sầu khổ. Thứ 11, trên đời này, thứ gì cũng có thể mất đi, nhưng đừng để mất niềm tin và hy vọng. 12. Chiến thắng kẻ địch một vạn lần cũng không bằng chiến thắng bản thân một lần. 13. Giàu ở chỗ biết đủ, quý ở chỗ có thể thoát tục, nghèo ở chỗ kém hiểu biết, thấp kém ở chỗ không có dũng khí. 14. Khi bạn đặt niềm tin ở chính mình, bạn sẽ luôn luôn tràn đầy sức mạnh. 15. Tính toán với người trước mặt sẽ đánh mất tương lai. 16 hoàn thiện chính mình để bản thân ngày một hoàn mỹ. 17. Quên đi chính bản thân để trở thành vô tư vô ngã, biết vì người mà sống. 18. Không phàn nàn, không so bì, không tự trách bản thân. 19. Sống thì làm nhiều, nói ít, trong lòng mỗi người đều tự có cán cân. 20. Ít ăn mặt, ăn cay, không chơi bài bạc, đi dạo nhiều. 21. Ngủ đúng giờ, dậy đúng giấc, thể dục buổi sáng, sức khỏe bền lâu. 22. Vợ chồng thương yêu, con cái hiếu kính, gia đình hòa thuận là thứ quý giá mà không gì có thể sánh nổi. Thứ 23. Người thông minh nhất trên đời là người biết tận dụng kinh nghiệm mà người khác phải đổ máu mới có được làm kinh nghiệm cho bản thân. Còn người ngu dốt trên đời gọi thứ trải nghiệm mà bản thân không cần phải sứt đầu mè chán, đánh đổi là kinh nghiệm. 24. Chúng ta có thể mất những năm tháng tuổi thơ nhưng không bao giờ để được mất trái tim trẻ thơ trong con người mình. Thứ 25. Cho người khác tiền là hạ sách, cho người khác năng lực là giải pháp trung bình, còn cho người khác quan niệm mới là thượng sách. 26. Người khác có thể lừa dối bạn nhưng hãy luôn chân thành đối đãi người khác. Thứ 27. Nếu như người khác không coi bạn ra gì, chính bạn trân quý bản thân mình là được rồi. 28. Đôi khi bạn cần giả ngốc dù rằng bạn không thực sự ngốc. 29. Nếu có thể thì hãy dùng nhẫn, tranh đấu và trả thù chỉ khoét sâu thêm nỗi đau. 30. Bất kể lời chân thật nào bạn cũng có thể chấp nhận, chỉ sợ rằng không có lời chân thật. Quý vị hãy chia sẻ cảm nhận của mình về vấn đề này cùng với chúng tôi thông qua